chào tất cả anh em nhé cái ờ, video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu bịp cũng có rất nhiều anh em hiện nay là đi ờ, đang tập lắc tài xỉu hoặc là anh em rất nhiều anh em đi lắc tài xỉu mà không được theo ý muốn của anh em anh em lắc không được hiệu quả thì đây với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp một tài xỉu hay không hay không hoàn toàn là không tan tích đó thì bộ đồ, bộ hột này là cái bộ đồ chơi đó hoàn toàn không thân tích và đây cũng là cái bộ đồ chơi cái bộ hột tài xỉu độc quyền của bên tôi dành riêng cho tất cả các anh em đi lắc tay cái thì bên tôi cũng làm theo tỷ lệ làm cái hột tài xỉu này và bên tôi đã tìm hiểu ra tìm ra được cái cách nắp giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể là giữ tài giữ xỉu hay là anh em có thể là lắc một đi đều và lắc hột tài xỉu đi theo ý muốn của anh em nó rất là hiệu quả luôn anh em nhé và cái cách lắc của nó rất là dễ dàng để giúp cho anh em cải thiện hơn về cái ờ, cách lắc tài xỉu anh em giúp anh em đi lắc tài cái anh em đi ờ, chơi tài xỉu luôn thắng anh em nhé đó thì tôi không đảm bảo cho anh em là 100% nhưng mà nó sẽ mang lại cho anh em từ 7 đến 80% anh em nhé thì đó anh em nhìn thì cũng rất là đẹp và cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ lên báo của nó rất là cao rất tiện lợi cho anh em đi lắc tay cái và cái đặc biệt hơn nữa cái hột này nó hoàn toàn là không tan thì ra ngay vâng, thì ngay bây giờ tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em là cái độ tan tích của nó mang lại này tan tích là như thế nào không tan là như thế nào thì anh em đi chơi anh em cũng biết rồi cái thứ nhất là anh em ngâm nước muối là phải đổi này cái thứ hai dọn đèn pin là phải trong cái thứ ba là biệt là không không được hít đúng không anh em này, tôi sẽ thử luôn cho anh em cái nước muối đầu tiên này đó cả ba hột anh em nhé ba hột đều rồi này, tôi sẽ rửa lại bằng nước sạch cho anh em này đó. thì uh, cái rửa lại bằng nước sạch này thì cũng như là thử luôn về cái độ tan tích cho anh em là ngâm nước sạch là phải chìm cái thứ hai nữa anh em rửa nước sạch này cũng có rất nhiều lợi thế anh em nhé cái thứ nhất là cái hột nó sẽ đi hiệu quả hơn cho anh em tại vì là nó sẽ rửa nó rửa được cái mặt hộp muối khi hộp muối nó bám vào cái mặt này nhiều hơn thì mặt đó sẽ bị nặng chính ra là anh em đi lắm nó không được hiệu quả như anh em mong muốn nhé ok chưa thì ngâm nước muối hoàn toàn là lỗ đó thì tiếp theo tôi cũng sẽ dọn dọn đèn pin luôn cho anh em nhé đèn pin là phải trong đúng không ạ đó anh em thấy không trong rất là trong luôn rất là đẹp đó, chỉ là và cái cuối cùng là anh em thử thử lâm châm này lâm châm không kít cả đĩa cả tam tích tôi cũng đã thử cho anh em rồi thì hoàn toàn là không tan đúng không anh em thì cái này nó giúp cho anh em yên tâm hơn khi đi lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu biển đó thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái cách lắc một tài xỉu hay không hay không tôi sẽ lắc cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm nhá thì uh, do tài xỉu hay không hay không là cái hội độc quyền của bên tôi nên là khi nào anh em sở hữu nó thì lúc đấy tôi sẽ chia sẻ cho anh em và chỉ cho anh em những cái à, cách nắp của nó anh em nhé thì như anh em nào mà đã chơi thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em như thế nào rồi thì đây tôi sẽ dùng cái cách nắp của cái hồ tài xỉu hay không hay không tôi sẽ nắp cái hồ này đi đều cho anh em này cái thứ nhất là nắp hồn đi đều cái thứ hai là tôi sẽ nắp giữ tài giữ xỉu cho anh em và cái cuối cùng cái hồ tài xỉu hay không hay không này nó sẽ giúp cho anh em là phá những thế hột đơn giản nhá đó thì chỉ cần anh em biết được cách nắp một tài xỉu hay không hay không là anh em có thể là đi uh, nắp nắp tài xỉu luôn rồi nhá nó sẽ mang lại cho anh em 80 phần trăm phần tháng này. đây tôi sẽ nắp luôn cho anh em này. xỉu lên tài này đúng không anh em 266 tiếp tục tôi sẽ trả lại xỉu cho anh em này đó 133 và bây giờ tôi sẽ nắp lên tài cho anh em này 345 à, nha anh em tiếp tục ạ à, tôi sẽ nắp xuống xỉu 135 đúng không anh em tiếp tục ạ à. 356 này nó hột rất là đi hột đi rất là đều đúng không anh em 234 ạ vâng. thì chén này do tôi nắp hơi nhẹ nên là nó không đi được lên uh, tài thì ngay bây giờ tôi cũng sẽ dùng cái cách nát giữ tài giữ xỉu của cái hồ tài xỉu 2020 này để tôi nát giữ tài giữ xỉu cho anh em nhé thì ở đây là xỉu thì tôi sẽ nát giữ xỉu luôn cho anh em này 114 nha anh em tiếp tục ạ thì trái này tôi đảm bảo cho anh em 90 phần trăm nó về xỉu cho anh em này đúng không anh em 226 tiếp tục này đó trái này sẽ về xỉu cho anh em rồi 125 tiếp tục đặt lại cho anh em chén này vẫn là xỉu nhá đúng không anh em 116 á đây mở luôn này đó 123 rất hiệu quả nhá anh em đúng không anh em 134 nhá nó rất dễ tài rất xỉu đó thì cái chén này nó bị phản do tôi nắp hơi mạnh tay nên là nó bị phản nên à, tài nó lên bốn tứ ngũ thiên thì đây tôi sẽ dùng cái cách nhắc giữ tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em nhé đó 446 tài anh em này một chén đấy tiếp tục hai chén anh em nhé đó ba chén ạ bát tứ luôn anh em này bốn chén này anh em rất chính xác và rất hiệu quả đúng không anh em đó thì cái chén này nó bị phản nhưng mà nó về ờ, lại báo hai đó nó rất hiệu quả luôn anh em nhé thì đây tôi sẽ nắp lại trả lại cho anh em một chén tài đó thì ờ, vừa rồi tôi cũng chỉ nắp cho anh em vài chén thôi để cho anh em ờ, cho anh em cảm nhận được cái bộ đồ chơi này cái hột tài xỉu 2020 này của bên tôi nó có phù hợp với cái anh em đi chơi tài xỉu hay là có phù hợp với sân chơi tài xỉu của anh em hay không đó thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu không không của bên tôi và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp khác thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại tôi đã để trên màn hình đó tôi để trên màn hình cho anh em hoặc là anh, à, và anh em có thể là kết bạn Zalo nên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 nhé đó thì cái clip của tôi đến đây cũng là kết thúc thì anh em nào và thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những clip mới nhất hay không hay không chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em trong các clip sau